rất là đều anh em ạ à. chủ máy của anh em test xong mình chưa cả chạy xong cuối cùng đuổi ầm ầm đấy là không được rồi tất cả chỉ là dối lừa thôi tất cả mọi người xem cái hình tượng yến vivu trên youtube tất cả chỉ là giả dối ơ ơ ơ tại sao thế bởi vì ở ngoài xinh hơn nhiều mà xịn hơn nhiều nhá ơi em cái gì thế <laughs> sợ quá à Hello, chào tất cả mọi người Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Yến Vi Vu <laughs> Thì hôm nay à, Đó, à, thấy chưa Hôm nay Yến đang đi tập lái anh em ạ à. Thường thường chỉ bảo anh em con trai thì rủ nhau đi tập lái máy bay thôi Nhưng mà hôm nay Yến đang đi lái máy bay đấy Không biết là có ý định ai giới tính hay không Nhưng mà đang tập lái rồi Chăm chú không? Anh em thấy học viên chăm chú không? Em cảm giác như nào khi đã được ờ, cầm lái máy bay như này? Về quá mọi người ơi Díu yếu lắm rồi em không vào sát được đúng không em tiến lên một tí à? tiện không tiến tiến lên mà <laughs> lại lùi rồi đấy đúng rồi bây giờ em kéo thẳng cứ cần gạt xuống là được kéo kéo giữ im giữ im giữ im bên này là được nó khác hại cái kéo nó xuống từ từ cảm biến này đấy một pha lái thành công phê phê phê ra đi ra ra hạ cánh trên nơi tay luôn em chém một tay đâu còn em ở đến này làm nào làm nào không không không không dậy đi không dậy đi không không dậy đi lên là ngang này bắt tay đây này nó lên nó lên mà phải ờ, nó nó có một con chim của rồi đấy ừ nó lên tầm đấy xong nó kiểu như coi như mặt tay của mình là mặt đất ấy à, đấy cho cho cất cánh lên phát xong rồi bầm hạ cánh luôn cái gì phải cái tên đấy cầm cầm này thả ra nhá đây này nhưng là bao đen xanh là mới được đúng không nào không không không đấy đấy tự hạ cánh cho nó tự hạ cánh luôn nhưng mà từ bay ra chỗ dưới dưới thì xong gần bụi thế đây nếu mà để một mình cái tầm ngang mặt này này ừ. cầm tay nhảy đấy đặt xuống nhà nó ngắt luôn ngắt thế chả ghê <laughs> tự cầm làm vâng. đúng ở đây à Vlog lần đầu học mày học lái máy bay các bạn ạ 13 phần trăm pin từ từ ạ thay pin thay <laughs> pin đã bây giờ mình đang làm cái thử thách là test máy máy quay của Yến Vivu đó là cầm máy chạy một vòng cho focus mặt như này, này. bắt đầu nha anh em nhé test máy anh em ơi a few moments later lại còn trôn mình nữa máy ngon đâu máy ngon đâu Ui ứng thế nào Xịn đấy anh em ạ à. Đừng mua nhá Mua loại này chạy khổ lắm Test máy kiểu này Nghỉ <laughs> đã giơ tay phải ra để đỡ thanh niên sợ sợ rồi câu nào kéo xuống gạt gạt gạt cần hạ cánh xuống cứ gạt đi gạt gạt giữ im không sao ui ui chuyên nghiệp đấy lật luôn lật luôn lên Thế thôi mà Lại hạ cánh phát nữa <laughs> Lại hạ cánh phát nữa để, để cất cánh Đứng ngang ngang máy Cứ hạ cho ngang người Thành niên, thành niên những cái đầu cứ ngành ngành ngành ngành sợ nó chém vào mặt Ở đấy Đây giữ ờ, giữ em cái Kéo xuống Úp Đấy úp như thế nó sẽ ngắt luôn Tự tin này <laughs> Thành niên Lại lại cất cánh Cất cánh em em cầm dưới dưới Hùng ơi bảo cách cầm đi cầm cho nó bằng luôn cái cầm cho máy bay bằng luôn đấy cầm cầm máy bay như này nhá thì để ôm ngay mọi người cũng chả phải ôm đâu nó cầm nhau tiện đấy cứ kê vào ngay đây rồi để cho bạn từ tôi cầm ngay nhẹ này cái này sát này xong cầm gạt và thả ra luôn tùy mỗi người quen một đúng cách gió đúng rồi gió đang khác thôi luôn. đây đây để bằng fly luôn này nếu mà không phải sợ đâu này bạn gạt này tay phải giữ nguyên nhá ừ. gạt ra gạt cho nó khởi động cánh thôi thoải mái luôn ừ. đẩy im này không ấy đâu chỉ đẩy nhẹ lên mà nó bay lên đấy như thế thì nó chỉ khởi động cánh thôi tương đối là dễ lại phải lấy lại à <laughs> hạ cánh vào nữa đi cho quen tất cả gần như tất cả các hãng DJI đều hạ cánh được như này ok con nào không đấy rồi <laughs> mặt không anh thôi mặt không anh thôi <laughs> hết ngóng ngơ rồi chừng nhiều hơn cả long thế rồi nó giật quạch phát mình thấy sót máy quá không không không, sao không rơi để cho máy bay ờ, bằng luôn bằng luôn cho nó cân bằng luôn đó nó ngắn nhỉ để ngắn này tí kiểu này đấy vướng mà sợ gạt vào vâng. gạt cho nó khởi động thôi nhá <laughs> đây con để nhà đó đơn giản đi thôi đặt lên đặt đặt lên tay cầm này ờ, cầm này ngắn ngắn nhỉ <laughs> đấy gạt nhẹ cái là được cân bằng máy bay đó đấy rồi thì bằng bằng máy bay ra <laughs> gạt rồi vào. gạt vào cho nó khởi động cánh thôi đừng có giật mình thả ra nó nó khởi động nhẹ thôi mà nó không nó không gắt luôn mà rồi rồi, rồi tôi đừng đừng cầm tay lại cầm tay điều khiển ra đưa ra xa ra đưa xa ra thả ra đó nó tăng tốc ga như thế là lên được đấy thế em cứ thả tay ra khỏi thì nó sẽ tự bay lên mà mày hơi đẩy lên thả ra rồi đấy hơi đẩy nó lên nó không tự tăng ga ấy. cái mặt vẫn chưa hoàn hồn như sao ấy đúng rồi đấy <laughs>